thưa bà con rau hữu cơ đang là một hướng đi à, rất là à, không mới nhưng mà à, mang lại hiệu quả giá trị dinh dưỡng cũng như là giá trị kinh tế cao và ngày hôm nay mời các bạn chúng ta đến với một diện tích rau à, ở đây là với diện tích là hai xào bắc bộ tương đương với là 700 mét vuông à, trồng theo hướng hữu cơ áp dụng phân bón silic Tân Phát Bắc Giang ở trên diện tích nơ à, hoa lơ bắp cải ở đây và mời bà con chúng ta đến với à, bà Lưu Thị Đăng ở, thôn Hoàng Xá, xã Hoàng Kim, Mê Linh, thành phố Hà Nội. Ờ, vâng thưa bà là với diện tích như thế này thì bà đã ứng dụng cái phân bón silicon Bắc Bắc Giang như nào? Với à, cái diện tích của tôi trồng cải bắp và nơ này thì tôi áp dụng phân silicon Bắc Giang là bằng cái gói 5 cân thì tôi bón nót với à, diện tích này là tôi bón nót vào gần hết hai bao 5 cân vâng. gần hết cứ gọi cho nó hết hai túi hai bao hai hai thế mới này uh, ờ, cứ cách 10 ngày và cộng với tôi, cái gì nữa à tôi cộng với uh, phân chim cứ hai bao này là mỗi một luống là tôi bỏ hai bao phân chim một, à hai luống một bao hai luống một bao hai luống một một bao một bao phân chim phân chim tôi vâng. chủ yếu là tôi ờ, dùng bằng phân hữu cơ nên tôi kết hợp với phân Sinic để tôi giảm cái thuốc bảo vệ thực vật để tôi được uh, thu hoạch bằng rau sạch nên là tôi rất là thích tìm tòi tôi thấy cái phân Sinic này à, kết hợp với à, phân chuồng thì cái lá rau nó rất là dày lá và nó khỏe cây nó dày lá thì tôi cứ cách 10 ngày là tôi lại à, tưới cho một lần cái gói ba ba nạng ấy 300 gram đi 300 đây cái gói 300 gram này tôi pha vào một thùng bã vâng. một thùng tôi, sơn ở ờ, một thùng sơn, thùng sơn đấy đời vâng. nước tôi khoáng lên ừ. và tôi để nắng cái cắn xuống thì tôi múc ba gáo là một bình Vậy mà cái à, thùng đấy tôi à, phun được 6 bình. 6 bình. Mỗi một lần là tôi phun ruộng này là 3 bình. 3 bình. Và mình đã phun được mấy lần rồi? Đến bây giờ là tôi được 3 à, lần rồi. Phun phun được 3 lần rồi. Phun được 3 lần rồi. Em bắt đầu rau của tôi bắt đầu vào cúp rồi. Vâng. Và nơ của tôi đang nở hoa bằng cái trứng rồi. Đây, hoa sắp vào một tuần nữa được ăn đấy cái, cái lơ này này một, một tuần nữa mà được ăn đấy to đấy đây các bạn này tuần nữa là của tôi được cắt thôi đấy cái này to thật đây đấy, cái, cái lơ này đã to bằng cái rất là đều cái này là bằng cái bát con rồi đúng rồi bát nước chấm rồi đấy bằng bát nước chấm rồi đấy đấy hoa lơ là cái này thu hoạch được thô ô nhanh vậy đấy lá xanh dày các bạn này lá rất là bóng bản chất dày. của nó lá rất là dày, dày lá rất dày bóng và hoa thì nhìn cái hoa này nó rất là mỡ màng nó, ờ. nhìn nó rất Đúng là triển vọng nó rất Đúng là triển vọng đấy và xin hỏi bà là khi mà mình ứng dụng phân bón silic tân bát bắc giang cùng với à, phân chuồng thì mình có phải dùng đến thuốc bảo vệ thực vật tôi ít khi lắm bởi vì tôi <laughs> tôi chỉ mày mò để tôi làm à, rau sạch nhà tôi ăn nên là tôi ít khi tôi dùng bảo vệ thực vật mà tôi thử cái phân này Mình tôi thử để xem nào không mà dùng thuốc bảo vệ thực vật tôi có được ăn không thế cái này là bà chỗ cái diện tích này là bà đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần nào chưa chưa chưa tôi dùng rồi nào dùng gói này chỉ dùng như túi 300 à, g để phun thôi hả 300 g để phun à. và bỏ phân phân phân phân chim đấy và vâng, mấy cái nào với phân, phân chim, mấy mới phân chuồng vâng tôi bảo là tôi cua ra cái rãnh này này xong tôi tưới lên này. tôi đổ phân này này à. tôi tưới lên mình tưới vào rãnh chứ mình không tưới vào gốc ạ à? tôi tưới thẳng vào rãnh này tôi pha pha phân ở dưới rãnh này và tôi múc tôi tưới thẳng vào rãnh này vâng sát đẫm à tức là mình pha phân ra thùng thùng sơn đây pha luôn ra rãnh này tôi đổ ra rãnh này à tức là mỗi một gáo thì mình lại đổ vào rãnh này không, cái phân phun này là tôi pha ra thùng sơn, tôi vâng, phun. Vâng, vâng. Còn phun. phân chuồng thì tôi hỗ trợ là tôi pha ra đây. À, pha, pha ra rãnh rãnh rồi. Cho tát nước, tát nước vào là rắc ờ, phân chuồng vào. Tôi té lên lên, thế thôi vâng. Thế Vâng. Hiện nay bà nhận xét về cái rau của mình như nào? Tôi thấy rau của tôi dày lá và nó mượt lá, mượt lá, dày lá, nó khỏe coi. Tôi ngày xưa các cụ ờ, trồng phân hữu cơ nhiều ấy thì là rau ăn rất là ngon thế là tôi nghĩ bây giờ tôi thấy nhiều bệnh tật quá mà lại ờ, rau nó nhiều sâu ấy thế là tôi mới thích mày mò tôi tìm hiểu như thế tôi làm tôi làm bằng cái ờ, phân hữu cơ này nhỉ chủ yếu là phân chuột tôi ờ, mua đấy tôi phải mua phân chim để tôi tôi tôi tôi bỏ đấy đây các bạn này trông lá non à, hoa thì mỡ mà nó mỡ màng lắm mà nó nhìn triển vọng lắm nơ của tôi đời này rất là vâng. đều mà cây thì cây đều hoa đều cây đều mình sang một cái luống cải bắp bên này một chút này vâng. ở đây thì ờ, ờ, do là dùng hữu cơ và không tuyệt đối không dùng cái thuốc bảo vệ thực vật cho nên mình nhìn nát đát ở trên ruộng đây thì vẫn có có hiện tượng sâu các bạn nhé sâu nhưng mà cái sâu này là cái sâu đục lá có thôi. phải có phải là sâu không hay là cái gì hay là chấu đá cái, cái chấu uh, sâu xanh ấy các anh Ừ. sâu xanh thì qua 7 ngày con sâu đó nó sẽ hóa thành nhộng à nên là tôi mới liều tôi để được như đây các bạn này à, sau thì nó ăn hết đấy. à đây cái bắp này rất là chắc này cái độ khung cục của nó lớn này cái độ khung cục của nó chắc qua 7 ngày nó đấy. Hóa thành nhộng cái bắp này cái bắp chắc, chắc này cái độ khung cục của lớn lớn này độ khung cục lớn này thì cái bắp này nó sẽ còn chặt và to nữa nó còn chặt và to nữa lá nó rất là dày vâng lá nó rất là dày các bạn này đấy tức là cái con sâu xanh này nó chỉ có trong vòng 7 ngày thì nó ừ. hóa thành nhộng thì là nó không đục được nữa cái tuổi của nó có 7 ngày thôi vâng. nó chuyển hóa thành nhộng thôi chắc là nó chỉ ở cái đoạn là cái đấy lá kia thôi đấy ở trong này không bị gì trong không bị gì, trong không bị gì các bạn nhé đây độ khung cục của nó này, này nhìn cái rau nó rất mỡ này phải thế thôi đấy nhìn rau rất là mỡ rất là đẹp bé thì nó có cái loại sâu xanh nó ăn ấy. và trong thì tôi thấy nó rỗ lá thế xong rồi tôi cứ để bây giờ nó cúp ấy xong tôi bỏ phân vào thì nó vượt cái lá lên à. tức là cái cái cái này là tình trạng này ở ban đầu thôi đúng không ban đầu đó. Ừ. đây các bạn này tức là cái con sâu xanh nó có đục một chút nhưng mà sau 7 ngày sau thì nó hóa thành nhộng rồi nó không đục được nữa và dùng cái phân silic thì à, bà thấy là cái cái cái cái sức đề kháng của cây nó thế nào tôi cảm thấy sức đề kháng của cây là nó khỏe nó khỏe nó khỏe và à, vâng à, thưa bà phó lan hương Bà nhận ờ, xét về cái màu xanh của rau ở đây thế nào? Cái vâng. màu xanh nó có giống cái màu xanh mà dùng LVK không? Đúng rồi Tôi ờ, thấy là cái màu xanh của cái cây rau rau này nhé Nó cứ phấn phấn phấn phấn lên đấy Mà hơi lần lần vàng Đấy, theo kiểu như là lá mạ ấy Chị ạ, à, nó rất rồi. là đẹp Đấy, nó màu rồi. đúng là như kiểu màu lá mạ thì nó không xanh đen Nó không xanh đen Vâng Nó không xanh như kiểu thừa đã Vâng, cái này là cái này là đặc trưng của phân silic mà vâng, Bất kỳ cây trồng nào, kể cả lúa cũng vậy và thưa với bà con là tôi là người đã cung cấp phân cho chị um, Lưu Thị Đăng Chị Lưu Thị Đăng, tôi là người Mê Linh Thì à. tôi thấy là những vườn rau mà họ sử dụng phân của tôi ấy, Thuốc bảo vệ thực vật dùng rất là ít Và đặc biệt nữa đó là năng suất nó cao Đặc biệt ăn rất là ngon Cái vâng. này là rất là hấp dẫn những người ờ, dành với chị Tân này này <laughs> Chị còn mang cả một xe đem về để làm quà nữa cơ ừ. Đấy, vì phân này là có một đặc trưng là phân ăn rất là ngon Cái rau chị ạ rau. Cái phân này nó lỗi, tạo cho cái rau <laughs> Tạo cho ăn cái giòn. sản phẩm nó giòn và nó ăn giòn ngọt đấy vâng, ngọt mà. nó giòn nó và làm cái phân này là và... Vâng. ai phải kiên trì thì mới thành công được rồi vâng. còn nếu mà vội vàng ấy bỏ phân mà thấy rau không tốt ngay không đẹp nó ngay không thì xanh nem thì là người ta không có được đâu <laughs> bởi vâng, vì nó, nó cứ từ đây là bốc chậm hả chậm chị nó ơi chậm. nó phát triển rồi, đều đều nó nó bốc chậm nhưng mà đến lúc cái củ số nhưng mà ở chỗ em nhá nó lớn rất là nhanh đúng rồi, tôi thấy nó nó phát triển mềm. theo cái chu kỳ của nó cây cải bắp đúng đến hai tháng là vào cúp Vâng. Thì đây tôi dừng giờ trồng nó cũng vào tầm 2 tháng rồi. cúc cúc trong vòng một tháng là cắt thôi là ăn đấy. Vâng, vâng, thì vâng, tôi thấy vâng. nó phát triển đúng đúng thời kỳ phát triển rau của nó. <laughs> Không không cũng không là chậm quá. À, bởi vì cái phân hóa học thì nó bốc rất nhanh đúng vâng. rồi cái phân này thì nó chỉ bốc từ từ thôi mà nó khử chủ yếu là nó xử lý cái mầm bệnh ở, ở, ở trong, trong đất. này này thì mình không bị à, lấm rau vâng. những người trồng à, cái phân hóa học kia nó hay có lấm bệnh ở dưới đất thì cắt nên nó hay bị thối sườn này nhưng tôi trồng cái này thì nó không bị thối sườn đúng vâng. không mà cái cây rau lơ ấy của họ cứ bị hút ấy hút ở trong cái, cái giữa nòng của cái cây nơ thế à. nhưng mà tôi trồng cái phân này thì tôi thấy nó đặc. không bị như thế à, nó rất là vâng, đặc tôi cho nó rất là đặc chặt. cái cây nơ vâng. của tôi nó phát triển rất là đều và lá rất là đẹp mình có thể bới xung quanh gốc một tí um, bà bà đang bà đi sang bên kia bới quanh gốc để thấy rằng là nó không bị nấm nó không đâu. bị lấm đây, bà đúng bà, rồi, đúng rồi, đúng bà đang đây, đi sang bên kia đi xong thì tí nữa tôi sang xem cái lúng nơ kia để xem là gốc của nó như thế nào đấy chị nhé chị nhìn nhé vâng. lá của nó này lá ở dưới rất xanh luôn này bới gốc ra điện đấy cái lá cuối cùng nhất này xanh cây này ờ, đang vâng. bằng cái đấu rồi nhá vâng. mà bới ra lá xanh từ gốc lá rơ từ xanh từ gốc kỹ cái gốc hai đây. cái lá gốc điện gốc đi hai lá gốc để nhận xét cái lá gốc xem đây là cái lá ngoài nhất cái lá ngoài nhất nhá vâng. vẫn xanh đó cây cúc đã lưng dựng lên để cho thấy rằng cây cây đã là cúc rồi cây đã cúp cây đã cúp coi như là vào ờ, bằng cái đấu à nhưng mà cái lá ở cuối cùng nó vẫn xanh nó không bị ở ờ, đó, không bị uốn hả vâng. nên là làm cái phân này là các chị phải kiên trì kiên trì thì mới thành công được cái phân này đúng cảm nhận à, thưa bà con là phân bón silic ờ, tâm thất bắc giang nó là một dòng phân trung vi lượng cho nên là à, nó không có đạm nâng kali cho trồng hơi dày cho đó. nên khi mà bón xuống thì nó bốc chậm bốc từ từ nhưng mà nó lại rất bền cây nó xanh bền cây và nó tăng sức đề kháng cho cây cho nên là nó hạn chế được cái bệnh hại rất là tốt và nếu như chúng ta ứng dụng vào rau ăn lá vào các dòng um, dược liệu thì cái này nó sẽ à, cho chúng ta thu hái được được nhiều lần nó kéo dài cái thời gian thu hoạch nó cho chúng ta thu hái được nhiều lần và nó giảm cái sâu bệnh cho bà con rất nhiều và nó lơ trồng sau 10 ngày chị ơi cân mà cân lên nhá mỗi cái lơ hoặc là cái bắp cải này cân lên nặng hơn so với nặng không? hơn nó chắc nặng nó nặng hơn nó dày nó chắc nặng hơn đấy nơ đều không nơ <laughs> trồng sau này 10 ngày đấy chúng tôi có thể bới những cái gốc lơ gốc nơ đấy gốc lơ để cho bà con thấy là mà không dùng một lần thuốc nấm nào không dùng hiện từ lời chị đẹp thật đây các bạn nhé, những cái hoa này đang rất hứa hẹn này hoa to này đấy đây đây đấy nhìn cái lơ này nó rất là hứa hẹn thế và đây chúng tôi tôi có thể vạch cho các bạn để thấy cái gốc đây nhé các bạn nhé đây lá của nó rất sạch sẽ kể cả lá này đây thì nó có úa vàng thì nó cũng đang là đều đấy. nó đang là cái lá này đang chết đi để nhường dinh dưỡng để nuôi đây lá rất sạch sẽ này rất sạch sẽ đây nhé đây mình có thể sang cái cây này từ xanh từ gốc đến ngọn các bạn này đây đây từ đây từ đây đi từ đây đi đây đây các bạn nhé này đây là cái lá gốc cuối cùng của nó đây <laughs> vẫn xanh như thế này nhé lá này là nó chết đi để nhường dinh dưỡng chứ nó không bị ảnh hưởng gì sang đến đây các bạn này sang đến đây nhé đây đây cái lá cuối cùng của nó đây cũng vẫn là là xanh nhá đấy đây đây cây này xanh từ gốc đến ngọn và cái bẹ của nó rất là là là to cái bẹ to như thế này thì nó báo hiệu cho là cái hoa lơ nó sẽ rất là to đây cơ. Um, tiếp tục sang đây nhưng mà mình sấy đây các bạn dày đây sang đây những cái lơ mà nó to như thế này nó to như thế này thì cái những cái gốc nó to như này thì cây cái nó sẽ báo hiệu cho cái hoa lơ nó rất là to và và cái nơ dùng phân trên đích hoa nó rất là đây này nở hoa to rồi. đây cái này rất đẹp bằng cái trứng rồi bằng cái bát nó chấm này đây này đây, cây này đang nở rồi đang nở rồi đang như thế này nhưng mà có con Zinix vào thì nó chỉ độ 10 đi. ngày sau là đã được thu rồi các bạn ạ đấy Đúng rồi 10 ngày sau là được thu rồi Ừ. Dùng phân ừ. silic thì sẽ giúp ngắn thời gian thu hoạch các bạn nhé Đối với rau thì bà con có thể rút ngắn được 10 7 đến 10 ngày. Đối với dòng cây ăn quả thì nó sẽ rút ngắn được thời gian ờ, được thu hoạch trước cùng cùng trồng với nhau nhưng mà cái diện tích dùng phân bón thông thường thì sẽ thu sau một tháng đối với cây ăn quả và đối với rau thì sẽ thu sau khoảng một tuần cho đến 10 ngày nhưng mà với phân silic thì sẽ ờ, được thu trước ờ, rau là được trước là một tuần cho đến 10 ngày và cây ăn quả thì được trước một tháng cho nên là chúng tôi khuyến cáo bà con chúng ta lên giảm phân đa lượng tức là giảm NPK đi một nửa chúng ta giảm đi một nửa chúng ta bổ sung thêm cái phân bón trung lượng silic vào thì nó vừa có phân đa lượng nó vừa có phân trung vi lượng thì nó cân đối dinh dưỡng và khi mà nó đã cân đối dinh dưỡng rồi nó đã đầy đủ dinh dưỡng rồi thì cây nó khỏe cây nó khỏe để sức đề kháng của nó tốt và cây nó phát triển nó xanh bền cây và nó cho cái cái cái cái um, hoa quả của chúng ta ăn là cái chất lượng nó ngọt nó giòn hơn à, mẫu mã nó đẹp hơn và nhìn nó bắt mắt và bán thì được giá cao đấy và à, nếu như các bạn muốn à, bà đang ơi dừng lại quay đấy nếu như chúng ta muốn mua rau sạch đỗ sạch thì chúng ta hãy liên hệ với số điện thoại của bà Lưu chị Đăng 0964 652 930 đây là một người phụ nữ à, rất là tâm huyết Ờ, có tâm vừa có tâm mà lại uh, có một cái độ cần mẫn và chịu khó có thể nói là lão lông là một, uh, là một cái lão lông mày mò làm rau uh, sạch để cho các con nó ăn <laughs> lão lông chi điền làm rất là giỏi và luôn luôn có những cái sáng tạo cũng như là có tâm để làm ra rau sạch góp một cái phần uh, đảm bảo vệ sinh an toàn cho cộng đồng rất là tốt và chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Đăng ở đây để các bạn tiện liên hệ mua rau mùa lào thức ấy à, ừ. rau của bà Đăng thì tuyệt vời ngon các bạn ạ và à, các bạn à, ở vùng Mê Linh thì chúng ta hãy liên hệ với số điện thoại của bà Phó Lan Hương à, <laughs> là đại lý vâng cấp 1 của công ty Vâng. Và bà Hương có thể cho biết số điện thoại ạ? Vâng, số điện thoại của tôi là 0974 341 043 Chúng tôi chào bà con Linh ạ. <laughs> Chào, xin chào. Vâng, xin chào ạ. Chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại của bà Lưu, bà Phó Lan Hương ở đây. Và chúng vâng. tôi dạ. mong muốn là chúng ta sẽ phối hợp với nhau để có một dạ. video trồng hoa. Đúng rồi. Bởi vì ở vùng Ô. Mê Linh, Tiền Vong này trồng hoa rất nhiều. Đấy, thì chúng tôi sẽ có một cái video hướng dẫn trồng hoa bằng phân bón silicon Bắc Bắc Giang ở tại tại khu vực Mê Linh này để cho các bà con chúng ta học tập nhé.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 à, vụ mùa bội thu đón một xuân mới hạnh phúc tươi vui và an lạc ừ. xin chào và hẹn gặp lại xin chào, chào.